Vừa rồi thì thầy đã trình bày xong cho các bạn phần lý thuyết về sai số của các đại lượng vật lý. Các bạn phải lắng nghe thật kỹ, ghi chép thật kỹ thì các bạn mới thấm được bài ngày hôm nay. Vì bài ngày hôm nay là một bài rất là hay và thầy khẳng định là trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia lớp 12 ấy, sẽ có một câu kiểu này về bài sai số. Rất hay đấy các bạn ạ. Đó. Như vậy thì để rõ hơn về kiến thức mà thầy đã truyền tải tới các em Chúng ta bắt đầu đi vào các ví dụ minh họa. Chúng ta đi vào ví dụ số 1, chúng ta cùng đồng đề. Sai số nào có thể loại trừ trước khi đo? A. Sai số hệ thống B. Sai số ngẫu nhiên C. Sai số dụng cụ Và D. Sai số tuyệt đối Sai số tuyệt đối Rồi, chúng ta nhớ là gì? Cái dụng cụ mà ta đo ấy Dụng cụ mà ta đo ấy Thì khi mà nhà sản xuất đưa ra thì có thể sai số do cái thước chia trên dụng cụ đó thì gọi là sai số dụng cụ mà khi ta đo trước khi đo rồi mà không thể sửa sai số dụng cụ đâu đúng không ạ sai số ngẫu nhiên là sự sai số do gì ạ à? tác động của yếu tố ngoại cảnh cũng không thể loại được chỉ có một thứ mà ta thay đổi được đó là khi mà cái mốc không của nó bị lệch đi mốc không bị lệch đi thì bắt đầu ta mới gì ạ à? chỉnh lại về đúng mốc không thì đó là sai số hệ thống và lúc đó ta thể loại trừ trước khi đo được với đáp án đúng của ví dụ số 1 này là đáp án A được cho các em đấy ví dụ số 1 đáp án A tôi nhắc lại nhé để các bạn hiểu cho thầy đó là gì sai số hệ thống ở đây sai số hệ thống ở đây ta phải nhớ được đó chính là do cái dụng cụ của chúng ta cái mốc không ấy mốc không dụng cụ đo của ta bị lệch bị lệch thế thì khi đo ta phải đưa về chuẩn mốc không còn sai số ngẫu nhiên là do yếu tố ngoại cảnh tác tác động vào. Còn sai số dụng cụ đó là gì? Sai số dụng cụ ở đây là do nhà sản xuất tạo ra. Và nhà sản xuất tạo ra thì cái mốc chia, thang chia ở trên dụng cụ đó không chuẩn. Và khi không chuẩn thì chúng ta khi là người chúng ta là người trực tiếp đo thì không thể sửa được, không thể sửa được, đúng không ạ? Không thể loại trừ được trước khi đo. Thầy hiểu đơn giản như thế nhá. Nhớ thật kỹ thầy được không ạ?